Chào bạn, tôi là thầy Nguyễn chuyên gia đào tạo ờ, trong lĩnh vực F&B thực triển. À, ờ, một số những học viên có hỏi tôi rằng là khi các em à, chưa biết về mặt à, nghiệp vụ chuyên môn nhiều thì à, các em sẽ khởi sự kinh doanh như thế nào để hạn chế được à, rủi ro về mặt tài chính. À, video này thì để trả lời cho câu hỏi à, của các bạn à, thì thầy Nguyễn sẽ à, đưa ra một số những cách thức để chúng ta có thể triển khai à, khi mà các bạn à, chưa có được nhiều cái kiến thức về mặt à, chuyên môn cũng như là những kiến thức về mặt à, kinh doanh trong lĩnh vực M&A. À, đối với các bạn mà chưa có kiến thức về mặt uh, chuyên môn nhiều thì các bạn có thể uh, sau khi học xong các khóa đào tạo về ngắn hạn các bạn có thể uh, ra bên ngoài và có thể xin vào cơ sở kinh doanh mà mình sẽ theo đuổi trong cái công việc kinh doanh trong tương lai thì bạn có thể có sát môi trường thực tế. Thì trên thực tế thì khi mà các bạn chưa có được nhiều kiến thức thì các bạn sẽ trao dồi uh, kiến thức của mình ở những cái môi trường mà bạn đang làm việc và à, ngoài ra thì bạn sẽ học à, được rất nhiều những kiến thức khác như kiến thức về cách thức à, vận hành à, quán kiến thức về đầu tư tài chính trong mô hình kinh doanh à, kiến thức về đầu tư à, các trang thiết bị máy móc để làm sao tối ưu được trong giai đoạn đầu à, hay là vận hành à, nhân sự hay là à, tính cốt trong sản phẩm à, vân vân thì như vậy thì các bạn có thể là biết rằng là khi mà các bạn à, bước vào một môi trường kinh doanh thì các bạn sẽ học rất nhiều những cái à, kiến thức khác nhau ờ, chỉ có môi trường thực tế thì sẽ giúp bạn có thể có những kiến thức à, tốt nhất trải nghiệm tốt nhất để có thể chuẩn bị cho việc kinh doanh của mình trong thời gian tới ờ, sau khi bạn học xong thì bạn có thể bắt đầu công việc kinh doanh với một cái mô hình nhỏ ờ, và tối ưu về tài chính như là mô hình quầy mô hình kiosk ở bên ngoài và từ cái mô hình quầy mô hình kiosk đó thì sẽ giúp cho bạn có được môi trường uh, để bạn có thể học uh, trải nghiệm thực tế uh, như là dạ, mình sẽ đầu tư vào trang thiết bị máy móc như thế nào mình sẽ chuẩn bị về mặt uh, uh, nguyên liệu hay là mình sẽ chuẩn bị lựa chọn cái sản phẩm mình bán cho đối tượng hay là vị trí bán hàng hay cách thức bán hàng triển khai trên các kênh bán hàng khác nhau uh, lợi lợi nhuận chi phí vân vân và như vậy thì uh, mô hình nhỏ như vậy thì nó sẽ cho bạn được nhiều cái kiến thức để bạn có thể là có sát và có thể trao dồi và phát triển à, và từ đó thì bạn sẽ có được kinh nghiệm và nếu như mà trong quá trình mà mình làm và mình sẽ thì, à, à, hạn chế được rất nhiều cái vấn đề rủi ro về mặt tài chính và đặc biệt hơn nữa đó là gì ạ với cái mô hình nhỏ thì bạn cũng có thể kết hợp với cái kênh bán hàng trên online khi bạn triển khai một cái kênh bán hàng ở trên online thì đây là một trong những kênh bán hàng rất là tốt để có thể uh, gia tăng được về mặt à, lợi nhuận và như vậy thì nó sẽ hạn chế được rất nhiều cho cái việc là bạn sẽ phải đầu tư về mặt tài chính tránh trường hợp là bạn chưa có nhiều kiến thức về mặt uh, thực tế hay là kiến thức về uh, kinh doanh uh, thì bạn lại đầu tư vào cái mô hình uh, quá là lớn hay là mô hình chuyên nghiệp ngay và như vậy thì bạn sẽ phải dùng rất là nhiều tiền để có thể vận hành được cái mô hình đó cũng như là cái yếu tố rủi ro bạn sẽ rất là lớn bởi khuyên dành cho tất cả các anh chị những bạn trẻ mới bắt đầu việc kinh doanh của mình thì hãy lựa chọn cái mô hình kinh doanh tối ưu nhất và để à, có thể khai thác các kênh bán hàng trên online và từ đó thì mình uh, sẽ trao dồi những kiến thức uh, uh, kinh doanh của mình ở trong lĩnh vực này sau đó thì thì đã tốt rồi thì bạn sẽ uh, nâng cấp hay là bạn thay đổi mô hình kinh doanh của mình để có thể uh, hoàn thiện uh, tốt hơn hay là chuyên nghiệp hơn và như vậy thì sẽ bảo quản được cái uh, nguồn vốn của mình hay là nhận dạ, uh, à, hạn chế được vấn đề rủi ro ở video tiếp theo thì Vinh Nguyễn sẽ chia sẻ cái cách thức mà chúng ta có thể uh, triển khai khi các kênh bán hàng hay là dạ, cách thức mà bán hàng vận hành của mô hình quả như thế nào và ở video này thì Vinh Nguyễn uh, sẽ kết thúc tại đây hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo